Dạ vâng, video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung. Đây là cái bộ đồ chơi công chuyện dành cho các bác khi đi chơi. Các bác có làm tay cái cũng được mà các bác có thể luồn hột vào cho người ta chơi. Mình đứng ngoài cầm máy báo dung đánh thôi là đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi. Đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung 8 mặt. Các bác đã chơi qua bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung 4 mặt rồi, đúng không ạ? Dung 4 mặt thì nó sẽ dung một hột, hai hột còn lại nó là hai hột không dung còn dung 8 mặt thì nó sẽ dung hai hột và một hột sẽ không dung vậy nên là tỷ lệ phản của nó sẽ hầu như là không có có khi là ví dụ 10 chén thì chỉ phản một chén thôi đúng không ạ bởi vì là thế hột tài xỉu thì các bác cũng biết rồi còn chứ không phải là máy nó báo sai đây cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung 8 mặt cái máy của nó vẫn giống máy báo dung 4 mặt bé nhỏ như thế này và nó sẽ dung hai hột các bác nhá một hột không dung nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được cái máy này mình cầm ở trong người đút túi quần túi áo đâu cũng được khi chơi thì cần bật máy khởi động lên đây bây giờ mình sẽ lắc thử cho các bác một vài tiếng báo dung 8 mặt nó cũng sẽ giống như báo dung 4 mặt đó là nhất dung một cái nhị dung hai cái tam tứ không dung ngũ dung ba cái và lục dung bốn cái ví dụ như hai hột nó có mặt nhất hoặc mặt lục chẳng hạn nó sẽ dung một nhịp nó ngưng sau đó nó dung tiếp bốn nhịp còn lại các bác nhá vậy nên các bác có thể mất tầm 1 đến 2 giây để các bác có thể nghe hết được nhịp rung của nó bởi vì nó rung hai hột mà bây giờ sẽ test thử cho các bác một vài chén để các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo rung tám mặt này máy rung một cái xong dừng xong rung tiếp hai cái nữa là trong này sẽ có nhất nhị nhất nhị đánh gì các bác xỉu đúng không ạ đó nhất nhị xỉu trong này là tài này các bác này ngũ lục ngũ lục tài đó ngũ lục tài chén này không dung